hướng dẫn tới anh em cách đánh liêng âm tẩy này chia luôn này à. ván này nhà mình nhất này báo một bài của anh em lớn nhất này cách đánh này rất đơn giản nhé chín chín sáu điểm này 6 điểm cũng lớn nhất rồi lần này có 4 điểm này 2 điểm này không có điểm nào anh em nhìn đâu à. cho anh em xem này. Đấy. ok này để sát ống kính cho anh em nhìn nhé làm lại cho anh em xem này chỉ cần ừ, hai ba ván này bắt đầu nó ví dụ báo như này này anh em mà có đối phương của anh em anh em bỏ đối phương nó sẽ cắt một lá đi thì bài của anh em cũng là lớn nhất 9 điểm này 9 có rô này anh em nhìn đâu 9 zero này à, đấy. nhà này 9 9 ca cơ này. Mình, nhà này 8 điểm này cái này mà có chân gỗ nữa thì hầu như là chỉ có hái tiền thôi đó anh em có thể là liên hệ thêm số hotline zalo của tấn này đây cái số zalo này Đấy. khi anh em uh, sử dụng con máy này sẽ được tặng kèm là hai cây bài một tai nghe đấy ván nào kênh bài xong nó báo một báo một là tụ số 1 lớn nhất này này. 9 điểm này 7 này 8 này 9 điểm lớn nhất này anh em nhìn nào Ok nhé Bây giờ tôi sẽ đi vào hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái con máy đánh bài này Nếu mà anh em nào có nhu cầu thì có thể lên trực tiếp cơ sở của Tấn Tại Hà Nội và Sài Gòn Bên Tấn thì có hai cơ sở anh em nhé Bên Tấn có hai cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn Nếu anh em nào ở xa có thể gọi qua Zalo sau đó thì Tấn sẽ gửi hàng cho anh em kiểm tra hàng thanh toán tiền quy trình hoạt động của con máy này như thế nào cho anh em xem qua máy đây là một con iPhone iPhone 8 à, có ốp đầu cuối nhé là iPhone 8 này anh em muốn hoạt động nó thì anh em ờ, bấm vào đây. Tấn sẽ chỉnh cho âm lượng màn hình tối xuống một tí để anh em nhìn nó rõ hơn nhé Đấy. anh em bấm vào thăng 2580 thăng đó anh em nhìn rõ màn hình nhé em muốn chữ đăng nhập này à, hướng dẫn luôn anh em là con máy đánh bài mới hay cũ anh em chỉ cần xem cái phần mà đã mua các trò chơi này Đấy. hiện tại con này đang thông số bằng không tức là con này chưa mua trò nào và nó có thể giới hạn là mua được ba trò chơi này anh em chơi trò gì cũng được liêng ba cây phỏm sâm lốc đấy chọn ra ba trò chơi anh em nào hay chơi đây là con máy đánh bài cao cấp nhất nó báo cực nhanh cực rộng bây giờ này trên này có rất nhiều trò này ví dụ anh em nào chơi ba cây thì có ba cây này ba cây trong ba cây thì nó có liêng này bài cào này à, ba lá này bài liêng này bài cào bài cào này ba cây miền bắc này có tiến lên này Đấy, có bài xì rách này binh sáu lá này binh ấn độ đó bài à, phỏm này bài sâm lốc này đó bài nào cũng có anh em nhé vừa nãy thì tấn đang hướng dẫn cho anh em là đánh liêng đánh liêng là có chế độ là ẩm tẩy và chế độ là báo bỏ lá anh em có thể bỏ lá để lấy tụ lớn về mình đây bây giờ tấn sẽ để chế độ là bỏ lá test cho anh em xem camera nằm ở góc này đây, đây là bốn bốn cái đèn hồng ngoại bốn cái đèn này thì mắt thường không nhìn thấy được khi đi chơi thì anh em sẽ để chế độ tắt màn hình còn bây giờ tấn đã để này để anh em cùng xem nhé đặt bài thì anh em đặt bài khoảng cách này hai găng tay này để sang bên này vẫn báo này để sang bên này vẫn báo này em nhìn nhé đấy một găng tay này trong phạm vi để ngang dọc vẫn báo này máy bó một đây là chế độ bỏ lá máy bó một thì anh em bỏ đi một lá anh em chia bài của anh em sẽ là bài lớn nhất 9 9 caro 9 caro lớn nhất chưa chỉnh sáng cho anh em xem 9 caro ok nha cái này không có điểm một điểm 8 caro 8 ca cơ đó đánh cái máy đánh bài này cực kỳ dễ anh em nào không biết sử dụng cũng có thể là sử dụng được ngay này kênh bài này báo ba mình bỏ đi ba lá này mình chia này một hai ba anh dạ, em chỉ cần bỏ như vậy mình có thể tăng giảm người chơi anh em nhé khi anh em đi chơi thì anh em đeo một cái tai nghe 6 điểm này 578 này 389 này 4 điểm này cái tai nghe của máy đánh bài này siêu nhỏ luôn đây cho anh em xem qua cái tai nghe tai nghe của máy đánh bài siêu nhỏ luôn này siêu nhỏ Đấy, thiết kế để đút vào trong lỗ tai rất là vừa nhé hoặc là mình có thể sử dụng pin của cái tai nghe này để sử dụng và anh em nào sở hữu con máy đánh bài này thì sẽ được tặng kèm là hai cây bài hai cây bài máy Đấy. một cái điện thoại bảo hành phần mềm lỗi đổi mới trong vòng một năm Đấy. anh em sử dụng con máy này khi nào anh em không chơi nữa thì anh em có thể là bấm vào trở lại thoát ra bấm vào mũi tên trở lại và thoát ra đó là anh em có thể sử dụng lắp sim nghe gọi bình thường nếu mà anh em nào mà không sử dụng được con máy đánh bài này thì có thể vào kênh xem qua các cái video tới đang hướng dẫn là sử dụng cái đồng hồ hoặc là điện thoại ví soi kết nối với cái máy đánh bài này để anh em không cần phải bỏ cái máy đánh bài này ra anh em chỉ cần đeo đồng hồ trên tay đặt bạc cầm bài là máy báo cầm bài trên tay là máy báo đó thì ờ, anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em